ma lắng muốn ăn xa cô gian nhầm mà mà đua lắng thà đua ma năng không tụng niệm niệm xét kinh không thù lao niệm xét xét xin ở nhà tiếng nhạc sắc đẹp lý hòa căn phòng sân ở những trà rộng nai của họ thượng đế đức dạ con kính tri ân quý sư Lúc đầu với cô tiên nữ và đạo càng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 và con cảm ơn cô tu nữ hiến pháp đã góp bài asek cha rama la manta anu than nama là khara ma lăng hoàn nát sa Cổ sách chẳng ba ma đồ rắc kha tô ma lăng a sách Chà ra ma la man ta anu tham na ma là kha ra ma lăng quan na sa cô sách chẳng ba ma đồ rắc kha tổ ma lăng không tụng làm nhấp kinh không đứng dậy bẩn nhà biếng nhác làm nhơ sắc phóng duật uế người canh đấy là bản dịch hòa thượng thích minh châu và dạ, con sự kệ à sinh à sinh chara ma la manta à, anuttana malakara mà lăng qua nát xà cô sách trăng bà ma đô rắc khả tô ma lăng arachara malamanta anuttana malakara mà lăng quan nát xà sách trăng bà ma đô rắc khả tô ma lăng không tụng niệm gì xét kinh không chùi lau gì xét sinh cửa nhà biếng nhác sắc đẹp dỉ nhòa canh phòng sơ hở dỉ trà trộn ngay đấy của bản dịch hòa thượng thích uh, hòa thượng giới đức dạ con đã đọc xong con uh, kính uh, con xin uh, mời uh, ship pháp nguồn lào cai Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. À, có pháp cũ 241 ạ. Dạ. Asek cha yama la manta anuttha nama la kha ra ma lăng nasako sakchang pamado rakato malang asakcha yamala mang manta anuthana namala khara malang vannasako sakchang pamado rakato malang không tụng làm nhát canh, không đứng dậy bẩn nhà biếng nhác làm nhơ sắt phóng dập uế người canh bản dịch của hòa thượng thích minh châu không tụng niệm dị xét kinh không chùi lau dị xét sinh cửa nhà biếng nhác sắc đẹp dị nhòa canh phòng sơ hở dị trà trộn ngay bản dịch của hòa thượng dưới đất em xin phép được kể Asachayang malamanta anuthana malakara Malang vannat sako sách chẳng Pamado rách khá Malamanta Anuttana Malakara Ba lăng quan nát sa cô chẳng Bà ma đô rách ca tô ma lăng Không tụng làm nhấp kinh Không đứng dậy bẩn nhà Biếm nhác làm nhân sắc Phóng giật uế người canh Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu không tụng niệm dị xét kinh không chùi lau dị xét sinh cửa nhà biếng nhác sắc đẹp dị nhòa canh phòng sơ hở dị trà trộn ngay và hòa thượng dưới đất dạ con đã đọc và kể xong con kính cảm ơn cô nhị pháp cảm ơn Sitina Dạ con xin phép mời một vị khác ạ Dạ sa thú sa thú kính cảm ơn pháp nguồn Lào Cai. Nam mô bích Thà dạ Dạ cảm ơn cô Trần Đạo, cô Hoàng Biểu. Cho Như Pháp biết được tín hiệu, à, Như Pháp thấy na nhà đạo tràng rồi đưa tay lại đi na ơi, hôm nay ngồi ở chỗ nào mà yếu xìu vậy? Té hoài à? Rồi mời na nha. Các con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con xin phép được đọc lại lần thứ hai nha yeah. Asatya mata manta anuntana mata khara matlang vannasaku satchang phamadu rakkhatu matlang asatya mata manta anuntana mata khara matlang Quan sát pháp วันนัสโคสัจจังพระma tu rắc khát tu mắt lăng không tụng làm nhớ kinh không đứng dậy bẩn nhà biến nhát làm nhơ sắc phỏng nhật uế người canh của hòa thượng thích minh châu asanjaya malamanta anuntana malakara malangwanan sakosanjang tam ma du răng kha tu ma lăng không tụng niệm rỉ xét kinh không chùi lao rỉ xét xin cửa nhà biến nhát sắc đẹp rỉ nhòa canh phòng sơ hở rỉ tà trộn ngai của hạ thượng giới đức dạ thưa con đã đọc xong con kính tri ân ờ, quý sư quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng ạ con kính mời việc kế tiếp dạ xà thủ xà thủ cảm ơn tina nam mô bích hai giá dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tâm đức như pháp kính chào đạo tràng dạ cảm ơn cô trần đào cảm ơn cô hoàng việt và như pháp biết được tín hiệu dạ kinh bạch quý ngài kính thưa đạo tràng hôm nay là cái ngày ăn của thường tọa tài quyền nhưng mà à, à, sư nói là sư không có giàu dẫn tư vấn nên đạo tràng chúng ta có thể ông bài tới hơn 6 giờ À, <laughs> dạ, để chờ siêu vào hơn hơn 7 giờ chứ nhà để chờ siêu vào nên là quý vị chuẩn bị tinh thần nha <laughs> à, như pháp mà xin lên ôn bài rồi vì nào đưa bàn tay mình lên thì như pháp nhượng mít chứ không ấy là như pháp cầm mít hoài luôn đó nha xin à, à đầu tràng chuẩn bị nha pháp nguồn lào cai nè thi na nè thi na có thể lên kệ một lần nữa cũng được tại vì lúc đầu thì thi na kệ đạo tràng không có nghe lần sau này thì tốt rồi quang thanh nè cô cẩm vân cô trần đạo dạ kính mời quý vị nha dạ bây giờ là con dạ rồi để như pháp mà đọc và bình thường xong rồi à, thì mời bàn tay à, pháp nguồn lào cai lên lạc động thứ hai nha Asatya Yamala Manta Anutha Namala Khara Malang Wana Sakko Sát Chẳng Ba Mạ Đồ Rạt Khát Tàu Malang sát cha Asatya Yamala Manta Anutha Namala Khara ma lăng hoàn na sa cờ sát chẳng ba mạ đầu rạt khắp tờ ma lăng Không tụng làm nhập kinh, không đứng dậy bận nhà, biết nhát làm nhơ sắc, không vật với người canh. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Asachaya mà là Amanta Anuthana mà là Kara mà lặng quanh na xà cô sa chăng tả ma đô ra cà tô ma lặng à sa sa à sa cha ya mà la man ta anuthana mà la kha ra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 con xin phép được đọc Asakcha Yamala Manta Anudhan Namala Khara Malang Văn Nát Sako Sắc Chang Rakato Malang Asakcha Yamala Manta Anudhan Namala Khara ma lăng văn na sắc cô sắc chẳng pa ma đồ rắc ca tô ma lăng a sắc cha ya ma la man ta anut tha nam ma la kha ra ma lăng quan na sắc cô sắc chẳng pa ma đồ rắc ca tô ma lăng không tụng làm nhấp kinh không đứng dậy bẩn nhà biến nhát làm nhơ sắt phóng giật tuế người canh bản dịch của hòa thượng thích minh châu không tụng niệm gì xét kinh không chùi lau gì xét sinh cửa nhà biến nhát sắc đẹp dị hòa canh phòng sơ hở dị trà trộn ngay bản dịch của hòa thượng giới đất con xin phép được kệ Asakchaya malamanta anuthanang malarakhara malang vanat sakosang chang pamadorak khato malang Asakchaya malamanta anuthana malakhara ma lăng văn nát sa cô sạch chẳng pa ma đô rách kha tô ma lăng ma ma la asakchaya malamanta anuthana malakara malang vannat sako sạch chẳng pa ma đô rách kha tô ma lăng không tục làm nhấp kinh không đứng dậy bẩn nhà biếng nhác làm nhơ sắc phóng giật với người canh bản dịch của hòa thượng thích minh châu không tục niệm gì xét kinh không chùi lắc gì xét sinh cửa nhà biếng nhác sắc đẹp gì nhòa canh phòng sơ hở dị trà trộn ngay bản dịch của hòa thượng giới đất dạ con đã đọc và kể xong con được xin phép kính mời một vị khác cảm ơn con cảm ơn cô như pháp con kính đảnh lễ thượng tọa tuệ quyền con xin phép hết cảm ơn các bạn hoàng lượng Dạ sa thú sa thú cảm ơn pháp nguồn Lào Cai. năm mô Bích Thai giá và dạ con thành kính lãnh lễ thượng tọa Tây quyền dạ bà sư sao mà sư khóc dữ gì sư sư có thể cầm mít được không có gì trở ngại không anh sư dạ sư có gì trở ngại không sư cho con một tín hiệu à con có thể thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư không dạ vậy bấm nhầm dạ tốt không sao dạ kính chào hạ sen như vào đạo tràng dạ sa thủ sa thủ lanh thai như pháp kính cảm ơn pháp nguồn lào cai thi na văn thanh cảm vân cô Trần Đạo đã hoan hỷ lên ôn bài Phật 241 Dạ hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học 242 Và trước khi đạo tràng chúng ta được à, Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp đón thanh tịnh cung thịnh Pháp Sư Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bua ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bua ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to Samma Sambuddha sa hàng thiện tính mãi mê rằng cảnh na nghiệp bơn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh ra ngã não phiền cỡ buộc sân tham còn nhiều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 nam thang giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai với thưa được chúng được nghe rõ không Dạ cảm ơn quý vị à, chúng tôi hơi bị khang tiếng chút xíu nha có gì đó rõ cái gì cũng quan nghĩ thông cảm nãy chúng tôi bấm nhầm chứ không không lóc gì không có cái không có cái à, hình để tặng bấm cái tiền ra không ra dạ nam mô bổn thầy dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh khai dạ kính lễ đức phật đức pháp đức tăng kính lễ đến thượng tôn bình hạnh à, cùng chư tăng đang hiện diện thân chào đến quý tu nữ cùng chư phật tử giờ dạ, xin bắt đầu vào thời giảng <coughs> arahang samma sambuddho phakawa utang phakawantang apiwa demiso kato <coughs> phakawata tamo Tamang namasami supatipano Phakawato Sawaka Sangko Sangkang Namami Chúng đệ tử xin niệm tịnh thân của ý thắng Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo của nhà quy lực Tam Bảo hàng dụ đến chư tôn đức tăng như tôn đức cùng chư Phật tử luôn được A lạc trong chân pháp Nam Mô Bụt Thầy Giác hôm nay chúng ta học cái câu pháp cú số 244 42 à, câu pháp cú có ý nghĩa rằng Malatthya Ducharitan mách chê rằng đã đã đã tổ ma lăng ma là về bà bà cà tham ma asmin loke paramhicha ta hạnh là vết nhơ của người của nữ nhân bổn sẵn là vết nhơ của người đang bố thí thật vậy vết nhơ của các ác pháp ác xấu ở đời đời này và đời sau giờ đây chúng ta thấy cái chữ mắt mắt Malithia Đức Cha Tăng đây là một cái hợp từ từ từ chữ Malathia chúng tôi một chút xíu mala tức là một cái vết nhơ mala một vết nhơ nó danh từ trung tính của, của cái, cái cấu uế là cái vết nhơ cái cấu uế mà ithia tức là ithia tức là đây tức là tự chữ ithi danh từ nữ tính vết nhơ của người đàn bà là từ cái chữ malak cộng với ít thế giá nó sanh thí tức là bỏ cái chữ á còn chữ ít ma lít thế gia tăng cường thêm một chữ nữa yeah. Dạ. ma, ma lít thế gia yeah, dạ, cộng với ít thí tức là ở đây mà nó chia theo chia theo sở thù cách cho như của nữ tính tức là của của người còn cái chữ đúng đúng chá charity tức là hành động mà mà mà xấu tức là thiện mà đúng tức là ác tức là ác hạnh hay là hành động hành động sát quấy hành động hành động tà hạnh tức là đối với người đàn bà cái tà hạnh đó là vết nhơ đó là một hợp từ thứ nhất hợp từ thứ hai máy chê răng đát đát tô ma lăng máy chariya thế tức một danh từ trung tính là sự keo kiệt sự bỏng sáng Đất đất tô là một hiện tại phân từ tức là người đá đá tí đá đá tí tự dịch tự đá đá tí dạ. là tự khăn đa là cho hay là của người của người đang cho cho nên ở đây chúng ta thấy được cái chữ bón sẻn là vết nhơ của người của người thí yeah. Dạ. bỏn sẻn là vết nhơ của người thí chúng ta được một hợp từ thứ hai nữa đó tức là Macharian đã, đã tô mà lăng bỏng sản sẽ là vết nhơ của của người bố thí ở đây từ chữ chê răng chê rác nhưng từ, từ trung tính keo kiệt và đá đá tô là một hiện tại phân từ dạ chúng ta đã xong cái cái phần thứ cái học cái câu thứ hai cái câu thứ ba là ma la ve ba bắc baka ba bắc baka Thamma Asmin Loke Param Hicha đây là một hợp từ dài Mala cái danh từ nam tính mà Mala là các vết nhơ nói đến nhiều vết nhơ mà ba bá ba bá là mà ba bá cá tức là các kẻ ác các pháp ác xấu dạ yeah, chữ cá chỉ cho cái sở hữu thôi cái chữ ba bá là việc ác, việc xấu, danh từ trung tính. Cái chữ Aswen là một trạng từ, lô kê. Lô kê. Lô kê tức là thế gian. Paramhi tức là nó nó đi theo nó đi theo cái đời này và cái đời sau cho nên ma la ba pa ca dạ yeah. tức là cái đó có nghĩa là các pháp xấu là vết nhơ thật vậy các pháp xấu là vết nhơ asmin loke paramhit tức là đời này và đời khác barak tức là đời khác đời sau loka asmin loke paramhit tức là mang theo trong đời này và ở đời và ở đời sau cho nên chúng ta dịch được cái nghĩa tức là tà hạnh là vết nhơ của nữ nhân của nữ bổn sẻn là vết nhơ của người đang bố thí thật vậy các vết nhơ là các ác pháp xấu ở đời này và đời sau và Hòa Thượng Minh Châu đã việc dịch rằng Tà hạnh nhơ đàn bà, sang tham nhớ kẻ thí, ác pháp là vết nhơ, đời này và đời sau. Là như thế thì kính thưa quý vị cái duyên đây là cái cái duyên sự của câu số như lỗi đó là tức nghĩa của câu số 242 và cái duyên sự này được giải thích rằng khi Đức Phật này tại vì lúc đó tức ở, ở Túc Lâm tỉnh Xá đó à, Đức Phật ngày thuyết đề đập ờ, đề cập đến một chàng công tử nọ đó thì chàng công chàng, chàng công tử này á là cưới vợ một tiểu thơ môn đăng hậu đối giữa hai bên nhưng điều thật sự tức là chàng ta rất là thiếu phước cô vợ ta thì cứ tà hạnh mà cứ à, cứ có nhiều cái ngoại tình có nhiều cái hành động tà hạnh rồi mang tiếng rất là nhiều nhiều lần mang tiếng coi như là à, ai ta cũng biết hết cho nên chúng ta rất là xấu hổ không dám tiếp xúc và ngay cả cái việc mà anh ta thường đến để tâm viếng hộ độ cúng dường Đức Phật á anh ta cũng có đi luôn anh ta vắng một thời gian thì một thời gian sau đó thì anh ta đến đến định lễ Đức Phật ngồi qua một bên và và Đức Phật hỏi công tử tại sao mà dạo này không thấy người ấy thì thường dạy như vậy thì công tử mới giải bài cùng đức thế tôn à, con có một người vợ nó tà hạnh như vậy cho nên con cảm thấy mắc cỡ không dám tiếp xúc ai ngay cả đến đi đến gặp đức thế tôn thì đức phật ngài nhắc lại ở trong đời quá khứ ta đã từng dạy ngươi ta đã từng chỉ ngươi rồi đàn bà giống như là, là giống như là sông rạch bậc hiền trí không nên giận nữ nhân nhưng vì do luân hồi do vô minh cho nên không nhớ tới không có biết tới cái chuyện đó và hôm nay tiếp tục gặp nữa và ngài nói đi cái chuyện bổn sanh và trong kinh có dạy một cái câu như thế này đàn bà như thể rạch sông đường đi rộng đá nhà công quá trời qua chợ. Đàn bà thế tục vẫn nhơ, lăn lòn, xa kể, ngày giờ chỉ đâu. Sau khi Đức Phật Ngài giải về cái câu này thì, thì Ngài mới nói rằng đối với một, những người, đối với những người nữ, đối với những người nữ nhân mà cắt nết thì là vết nhơ. Sự bóng đích của những người tính khí là ác nghiệp là vết nhơ làm hại chúng sinh đời này và đời sau. Và vô minh tức là vết nhơ của tất cả các vết nhơ rồi ngày ngắm lên câu kệ tà hạnh nhớ đàn bà sang tham nhớ kẻ tí ẩu ác là vết nhơ đời này và đời sau trong hàng cấu quý ấy vô minh là nhơ tội thượng hãy trừ hãy trừ bỏ nhơ ấy thành tỳ kheo vô cẩu dạ thì kính thưa quý vị bây giờ chúng ta đi vào từng cái chi tiết sự thật thì đức phật nói như thế này thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là dầu cho đàn bà hay đàn ông gì đàn bà thì người ta nói tức là bởi vì đàn bà luôn luôn là phải công dung hôn hạnh là nó mang tính tức là từ ngày xưa cho tới bây giờ cái việc mà à, ngày xưa thì người đàn ông năm thê bảy thiếp nó không phải là một vấn đề những người đàn bà chỉ có một người thứ hai lân la và có cái sự quan hệ hay là có một cái sự thân gần thì như đó là một cái một cái ngày xưa thì đó là một điều nó không có có tốt đẹp và cũng như ngày xưa thì tại sao trong đây không có nói về cái người người đàn ông thì nói với cái cái, cái sự tà hạnh nhấp nhơ thì đối với người đàn bà hay người đàn ông gì mà tà hạnh thì cũng là tà dâm tà hạnh cũng là là vết nhơ tất cả nhưng vì vì cái ngày xưa người ta có một cái định định kiến như thế tức là đàn bà chỉ một chồng và đàn ông thì được nhiều vợ thì đó là do nhưng ngày hôm nay thì cái xã hội nó tiến bộ rồi thì chỉ là một người vợ một người chồng mà nếu như sống không đúng thì chúng ta đã dẫm đạp lên nhau thì là vẫn là cũng mang cái tội tội tà hạnh dạ yeah. thì kính thưa quý vị ở đây thì đó là nói về cái một cái cái chàng công tử này bị như thế thì do tự tiền thân cũng đã gặp cái điều đó rồi mà Đức Phật thì cũng đã nói nhưng ngài cũng xác định là do vì cái tiền thân do cái vô minh do cái cái cái cái phiền não nó khuất lấp nó che giấu cho nên không thấy được không thấy được chúng ta phải nhớ như vậy và thế là ừ, thế là phải sanh cái nhiều cái cái niềm niềm đau nỗi khổ ở đây cái chữ ducharita aticharo ngày xưa khi mà bị bị như thế đó đó chính là một sự ô nhục mà cái người nữ này bị đuổi về nhà của cha mẹ cha mẹ ruột mình và cũng bị cái sự khinh rỉ bị cái sự à, khinh khi coi như là tồi bại gia phong nhục nhã trong đường thổ tông và dạ. và nhiều khi về đến nhà cha mẹ ruột cũng bị đuổi đi sống bơ vơ vất vả <coughs> cho nên đây là cũng là một cái, cái nghiệp khổ của nữ nhân <coughs> nhưng ngày hôm nay thì nó theo cái tình huống nó cũng khác chứ không phải kiểu như tình huống như ngày xưa thì chúng ta phải biết là lúc nào cũng vậy sống đúng thì nó được tốt đẹp còn sống không đúng thì ở bất cứ cái thời gian nào thì nó cũng sẽ không được tốt đẹp nếu như cả hai à, không có à, thông cảm không có tha thứ và không có tiếp tiếp tục sống với nhau nữa thì chắc chắn rằng cuộc sống đó nó sẽ bất lợi cái chữ thứ hai đát đá tô đát đá tô ở đây có nghĩa nó là chữ đa giá cá có nghĩa là nó cái người cho và đến cái người cho mà tại sao nói bố thí nhất cái người cho tức là ở đây có nghĩa rằng khi mà chúng ta làm phước hay chúng ta hứa người ta cúng dường chúng ta không cúng chúng ta đừng hứa mà hứa thì đừng đừng có có thất hứa khi mà thất hứa như vậy thì xem như là chúng ta đã đã không thực hiện có người á khi chúng ta có có chúng ta cúng không có chúng ta mong chúng ta cúng đến khi chúng ta hối hối hận thế đến khi chúng ta hối tiếc thì cái sự hối tiếc đó, đó chính là cái gì ngày như ngày xưa nghĩ rằng nước như thế này mình trúng mùa mình sẽ làm à, cái điều này mình sẽ làm cái điều kia nhưng đến khi mình trúng cái mùa thú hoạch đó thì mình không làm hay là mình nói cho cuộc sống ngày hôm nay mình cầu nguyện để làm được cái này mình cầu nguyện được cái kia nhưng khi mình cầu nguyện được xong á nó thành tựu á thì mình không làm mà quý vị biết cái điều này nó khổ lắm nhiều khi á, chúng ta đừng hứa mà hứa hứa với cái gì hứa với tam bảo có chư thần chư thiên biết rồi có một số người chúng tôi cũng thấy nữa thấy thực tế luôn à hứa sẽ làm cái điều này cho tam bảo cho chủ trì như thế này thế nọ những điều rồi đến khi đó đó họ cũng được thuận duyên lúc đó, đó. nhưng điều họ một đó là do, do nhiều việc họ quên cái thứ hai là họ nghĩ từ từ thôi kể đi bây giờ mình để từ từ rồi mai sau mình mình lớn mạnh hơn nữa mình sẽ mình sẽ làm lớn hơn nữa vân vân thì những cái đó nhưng điều trong vô tình nhiều khi trong vô tình đó mình lại mình lại lại không có có có có, có nhớ hay hoặc là mình đã quên đi thì ở đây chính là do cái tâm của mình cứ hứa cứ hứa hẹn cứ hứa hẹn và hứa bao nhiêu lần và cũng thất hứa thật có bấy nhiêu lần cho nên mà cái điều đó đó đối với ai đối với tam bảo thì nó rất là nguy hiểm Quý vị biết tại sao đời này sống sẽ trong cuộc đời có một số con người lại thất bát, lại mất mát, lại thua thua lỗ là cái đó là chúng ta không có cái phước giữ gìn cái lời hứa của mình và cái phước cũng không được nữa. Cái cổ mình nó cũng mất. Nó thất bát. Chúng ta gọi là thất bát nó mất mát đi. Chính là do cái tâm của chúng ta cho rồi chúng ta chúng ta tiếc nuối hay là cho rồi chúng ta hay là hứa rồi chúng ta không làm đó cho nên chúng ta thấy tại sao nói rằng nó nhớ vết cái cơ như bỏng xẻng kêu kiệt nó làm vết là vết nhơ của người của người cho nó là như vậy đó cho nên ở đây chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang nghèo á chúng ta thấy cái việc làm phước chúng ta ước gì mình có nhiều tiền của chắc có lẽ mình sẽ làm được nhiều cái điều chưa chắc chưa chắc mà chúng ta có bao nhiêu chúng ta làm bấy nhiêu đó là sa thú lành thái nhớ như vậy chúng ta có bao nhiêu chúng ta làm bấy nhiêu chúng ta có một chúng ta làm một có hai chúng ta làm hai có thể làm chứ không nghĩ rằng mấy mốt mình có thật là nhiều mình cũng sẽ thật là nhiều đừng có khi tâm chúng ta quan hỷ khi lúc nào thì chúng ta làm cái khi đó chứ chúng ta đừng có hứa hãy mà hứa thì chúng ta phải giữ rồi giữ được như vậy đó là đó chính là chúng ta chính làm có một giá trị chân thật ở trong ở trong lòng mình và cũng là cái phước hỗ trợ cái phước báo đó tức là cái phước bởi vì chúng ta biết mình biết người nghĩa rằng tất cả người khác không biết cái ước nguyện của mình mình biết người khác biết người khác không biết nhưng chưa thần chưa thiên biết mà chính mình biết mà mình làm đúng làm sai gì mình tự mình hiểu đây là một điều nó rất là quan trọng cũng như mình hứa cho nhiều thất hứa cũng thật là nhiều thì điều này chúng ta cần phải có một sự suy xét suy xét trong cuộc đời cho nên vì vậy à, ở ở trong cái việc một việc làm phước đó, nó có một cái chuyện gì không phải chờ mình phải, phải phải làm mình có thể hoan hỷ mình có thể tùy hỷ mình có thể cộng sự bằng nếu như mình không có tiền của vật chất mình có thể làm bằng công bằng sức mà cũng được mà nhưng chúng ta ít bao giờ chúng ta suy nghĩ như vậy chúng ta mới biết hoan nghĩ từ hỷ chứ nghĩ rằng à, mình buồn mình đi nghĩ rằng mình không có tiền mình đi mình không có làm phước người ta xem thường mình ủa sư tử chúng ta suy nghĩ kỳ cục vậy rồi chúng ta hứa hẹn rồi quý vị biết nhiều khi á, đau lòng hơn nữa đó cũng đem một cái cái cái cái cái cái cái, cái phong thơ đem tớ, đem đến để cúng để cúng cúng như người ta vậy đó rồi nó không có cái gì trong đó ở trong bỏ trong thùng phước điền cũng như là có một số người đó người ta đi vì cái mục đích coi như là mục đích tức là vào có ý đồ xấu đó bởi vì họ cũng có cái bao thơ họ cũng bỏ vô cái thùng thùng phước xương hay là cũng dường chữ tăng những điều mà thực sự dở ra nó không có là chúng ta biết là những người đó không có biết biết cái cái cái, cái hậu quả của nó cũng như như là lừa dối coi như xảo trái như vậy thì cái quả báo nó rất là nguy hiểm hay có một số người vì không xấu ờ, không phải vì một mục đích mà mà mà mà mà mà mà, à, mà xấu đi vào à, để lấy đồ đạc của người quý vị lễ hội bây giờ nó khổ lắm đi vào mà chúng ta không cẩn thận là cái bóp ví chúng ta nó mất cái cell phone cái điện thoại di động chúng ta nó mất và cái bóp ví chúng ta bị mất đấy một số người như vậy rồi có một số người không có phải ờ, mà mà bóp mà dí móc nhưng điều mà vì sĩ diện cho nên người ta làm mình cũng làm như người ta nhưng nó không có cái điều đó không cần thiết không cần thiết chúng ta phải làm mà chúng ta làm dối làm gian quý vị nghe quý vị không muốn tin mà có là thật vậy đó cho nên tại sao mà có một số người khổ rất là khổ khổ một cách khủng khiếp tức là không có cách nào có thể giúp cho người đó nó vượt qua được ôi thôi nó thua lỗ coi như là nó mất mát ờ, tệ hại coi như là không thể nào coi như của à, mang tới cho họ tức là đổ biển đổ sông không dạ thì đó là chính là cái gì cái phước họ kém quá phước họ kém một điều nữa là chúng ta thấy vì cái chỗ đó đó cho nên họ không gặt hái được họ mất đi một cái phước cái gì cái phước phước của nhân thiên phước của nhân của thiên sản của nhân sản của thiên sản và của thánh sản cho nên bổn sản chích là vết nhơ của người của người bố thí bỏng sẻn hay là hay là chúng ta hối tiếc nhớ là là là keo kiệt bỏng sẻn và hối tiếc những việc chúng ta đã làm chúng ta còn hậu báo nghiệp chúng ta quan hệ với cái phước mình làm chứ không có hối tiếc trời nãy lỡ làm rồi bây giờ tiếc của thì rất là ổn cái phước nó giảm nó mất chúng ta nhớ như vậy và cái điều ba tham Bakathama có nghĩa là những cái pháp bất thiện là bất nhơ của chúng sinh từ cái đời này và cái đời sau nếu mà chúng sinh thân làm ác khẩu nói ác ý suy nghĩ ác tạo cái bất thiện thì trong hiện tại đau khổ tương lai lại đau khổ hơn nữa bởi vì Punya Niparalo Kasmin Batista Antipani năng phước lành phước là hành trang phước tức là hành trang của chúng ta mang theo hành trang của chúng ta mang theo đó chính là phước báo và cũng là cái đồ đạc của chúng ta mang theo đó hành trang đó nó có hai ý nghĩa một là hành trang thiện hai tức là đồ đạc mang theo đó chính là quả ác cái thiện ác này đấu đồng thiện thiện ác đấu đồng chúng hữu báo là như thế có nghĩa rằng cái việc ác việc làm này nó sẽ theo ta từ đời này và đời sau dục tri tiền thế nhân kim sinh thọ giả thị dục tri lai tế quả kim sinh tác thị giả muốn biết đời này mình đang chịu cái quả gì thì hãy biết thì chúng ta đang chịu cái quả gì là biết cái đời trước chúng ta làm cái quả đó mà muốn đời sau chúng ta hưởng cái quả gì thì tạo nhân của đời này thì một con người có cái tâm có cái tâm thế có cái tâm để chúng ta vượt qua cái gì cái nghèo khổ không nghèo khổ là do cái tâm, cái tâm tính bỏng sẻn bỏng sẻn quý vị biết Phật pháp hay lắm không cần thiết chúng ta phải có một tiền của gì lớn lao nhưng chúng ta chỉ có một cái bánh củ khoai đó cũng là cái tâm của chúng ta nó tốt rồi chứ không phải kiểu mà bạc tỷ bạc triệu gì gây gớm do tâm của chính mọi người thôi và nếu như chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta lúc nào chúng ta cũng có thể làm đó chính là một đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình đồng tiền đồng tiền này chính là đồng tiền của chánh nghiệp tức là cái nghề nghiệp nó chân chánh cái nghiệp đó mà chúng ta gọi là đồng tiền tạo ra từ mồ hôi nước mắt của chúng ta cái công sức của chúng ta đã bỏ ra và chúng ta được hưởng thụ nó và chính vì cái chỗ đó đó mà khi chúng ta làm phước cũng dường thì chúng ta được an vui được tốt đẹp và cũng chính là những cái ác pháp thì thường thường chúng ta nhớ trong cuộc đời này trong cuộc đời này cái thiện á chúng ta khó làm và cái ác thì rất là dễ làm cái thiện tâm của chúng ta trong một ngày nó rất ít lần khởi lên những cái ác tâm nó một cách liên tục bây giờ chúng ta đang ngồi chúng ta suy nghĩ chúng ta nhớ chúng ta suy nghĩ chuyện này chuyện nọ đó là tâm tánh ác hết ý tham ác sân ác ý tà kiến ác đó tức là theo một dọc của chúng ta đang đang suy nghĩ ra chúng ta nhớ rõ nha còn một người mà có ý niệm lành thì nó rất là khó quý vị ngồi quý vị lúc nào quý vị cũng niệm phật không lúc nào quý vị cũng nghe kinh không lúc nào vui cũng ngồi thiền không lúc nào cũng cũng cũng cũng cũng, cũng, cũng tụng kinh không cũng có lúc nghe pháp không không mà khi nghe pháp chúng ta cũng bị phóng dật khi tụng kinh chúng ta cũng bị phóng dật khi ngồi thiền chúng ta cũng bị phóng dật chứ đừng có nói chi mà không phải ngồi như vậy phải ngồi nghe ở đây rồi ngồi thiền ở đây ngồi nghe pháp ở đây rồi ngồi tụng kinh ở đây lúc tâm chúng ta đâu nó rất là lẹ coi như nhiều khi chúng ta đang đang tụng kinh miệng nam mô một bộ một bồ dâu găm cái thật như vậy đó suy nghĩ tả lả lung tung hết trơn nếu chúng ta không không có cái sự kiểm soát không có một cái sự à, khắc chế không có một cái à, cái sự à, à, đè nén đối với các ác pháp thì nó khởi sanh tâm chúng ta như vậy đó quý vị nó ghê lắm và nói theo một tinh thần Phật pháp á, bởi vì đó chính là tết tô ma lăng những cái vết nhơ những cái vết nhơ nó làm những cái vết nhơ phiền não mà vết nhơ vết nhơ mà, mà lớn nhất đó chính là vô minh hãy mà vô minh có mặt thì toàn bộ các khẩu quẩn có mặt toàn bộ các ác pháp có mặt vốn anh đây chính là si vì cái thâm mê mờ si mê mê muội ờ, cho nên dẫn tới tham dẫn tới tham dính mắt ở trong các cái cảnh như là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc vì cái tham ái đó cho nên chúng ta chấp hữu đây là ta như thế này ta như thế nọ và chính chính vì cái vô minh đó cho nên cái cái cái cái cái, cái ta của của mình tức là cái ngã chấp của mình cái ngã chấp cái tham ngã chấp của mình nó lớn và từ chỗ cái tham ngại chấp của mình lớn cho nên cho nên khi mà mình bị đụng chạm vào mình cảm thấy bị xúc phạm mình cảm thấy bị bị làm phiền mình cảm thấy bị khổ đau vô cùng khi khi mà người ta đã mang tới cho mình những niềm đau những nỗi khổ à thế vậy đúng quý vị rất hay cho nên khi chúng ta tu là một chuyện khác chúng ta không tu là một chuyện rất nguy hiểm rồi từ cái vô minh này nó dẫn dắt cho chúng ta đó, vô minh nó duyên cho cho hành để cái hành đây phúc hành không nói mà nó phi phúc hành tức là thân làm các cái việc ác rồi khẩu nói ác rồi ý suy nghĩ ác ý suy nghĩ ác ở đây đưa tới cho ta tham ác sân ác tham ác ở đây đó tham ác tức là chúng ta suy nghĩ để chúng ta đưa cái lợi này đưa cái lộc kia đưa cái, cái vật này đưa cái vật nọ hay là từ cái vô minh này mình cảm thấy người ta làm mình bực bội mình khó chịu hay chính trình vì cái vô minh đó đưa đến cho mình có cái sự bỏng sẻ đưa đến cho mình có một cái sự hối tiếc đưa đến cho mình có một cái sự à, à cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, à, cái sự chấp thủ với cái cổ của mình đồng tiền của mình có nhiều người đó họ có tiền không cho bố thí được mà tôi nói cho quý vị nghe luôn nó lạ luôn ngay cả các vị các vị pháp sư luôn thân quen mà mình không hiếu thôi thì nói ra thì chúng đường sinh tử hồng ai nói dữ ba mẹ thầy tổ gì không bao giờ thấy họ làm phước với chuyện gì mà cũng chưa thấy vị ấy làm phước với chuyện gì mà gọi là một cái thiện sự nhưng vị ấy có thể có cái điều kiện có cái có cái thuận duyên để làm thôi thì cái đó tùy cái duyên thì không biết nói sao những điều dạy người ta thì rất là nhiều à, phải làm phước cho cha cho mẹ cho người thân cho thầy tổ cho anh em như thế này cho anh em như thế kia dạy những người đệ tử họ dạy rất là hay nhưng điều mà tại sao có một chỉ mà đường tu bố thí đứng đầu vì ta là thánh vô cầu là tâm không vì thương ghét sơ thân bàn tay ban bố nào phân biệt gì Phật xưa pháp độ vẹn toàn chúng con nguyện bước nối chân đại từ chúng ta chỉ một cái việc bố thí mà chúng ta làm không xong thì kính thưa quý vị chúng ta làm cái thiện sự gì đây khó lắm cho nên nó là cái bố thí nó rất dễ nhưng khó có người làm bởi vì chúng tôi mới nói một câu rất là chính xác người được làm phước người đó có phước có phước mới được làm phước và làm phước từ đó chúng ta mới có nhiều thiện phước bởi vì tâm tư của chúng ta thường là vô, vô minh nó phủ nó bao nó chấp thủ mà nếu như người mà biết dứt bỏ cái tài sản thì người đó sẽ có cái, cái sự giàu sang ngay trong hiện tại đó tức là tâm thí họ đã có và chắc chắn rằng trong tương lai sẽ được nhiều nữa cái đó là cái thật đó quý vị bây giờ quý vị chấp nhận làm thì quý bao nhiêu cũng đủ rồi còn nếu không chấp nhận làm thì bao nhiêu cũng thiếu được có nhiều làm nhiều theo khả năng của mình chứ còn nếu như à, đợi chờ tôi có tiền đợi chờ tôi có điều kiện thì không có đâu và một trong những cái mà nó nguy hiểm đó. hôm qua chúng tôi đọc một cái chỗ cái nhân bất thiện cái nhân bất thiện là rơi cho chúng ta vào cái chỗ mà chúng ta không có điều kiện để làm cái việc phước ở nơi đó chúng ta nhìn xung quanh chúng ta không có khởi lên cái tâm để mà chúng ta tạo các cái việc phước đó cũng là cái trú xứ bất lợi cho ta chứ không phải là chúng ta ở cái trú xứ mà mà mà mà mà mà mà, mà cảm thấy rằng à, à, đơn giản đâu mà chính cái vô minh này nó dẫn dắt cho ta ta không nhìn thấy ra được hay là chúng ta sống mà, mà cái sống không có có có có có cái mối liên hệ có cái cái mối liên hệ đối đối với với với, với Phật pháp đối với Tam Bảo đó thì lần chúng ta quên và chúng ta xa rồi cái nghiệp luân hồi của chúng ta nó đẩy nó đưa chúng ta nó cuốn chúng ta mất luôn nhất là vô minh này và chính vì cái vô minh nó làm cho chính chúng ta sinh tử đau khổ luân hồi đời này và đời sau như duyên khởi đã nói như chúng ta thấy từ vô minh này cho nên đưa chúng ta đến phi phúc hành chúng ta làm các cái việc ác và từ các cái việc ác đó cho nên đưa chúng ta sanh ra các cái cõi khổ thành nó duyên cho cho thức thức tái sinh ở các cái cõi khổ Đà, cõi khổ về sau tức là khổ về là chúng ta sanh ra dẫu cho có tái sanh lại làm người thì cũng là con người nghèo khổ thua sút người ta bất hạnh hơn người ta thiếu điều kiện hơn người ta và từ chỗ đó là một con người đã từ chỗ tối rồi nếu như không có cái sự giác ngộ không có sự tỉnh thức hiểu biết lại làm những cái việc ác tiếp tục nữa lại đi càng đi càng đến những cái đau khổ khác mang theo những cái những cái, cái khổ đau sinh tử bởi cho nên quý vị nhớ dầu cho chúng ta làm bất cứ điều gì thì cứ buông bỏ cái tài sản buông bỏ đi mình cho đi nó không có mất mà chính là cho đi tức là cái gì tức là mình gieo một cái mình cho vay nợ mới còn không nữa thì thí dụ như mình mình tức là bàn tay mình bán bốn ra đó nó không có mất mà chính là nó tạo một cái phước cho mình chứ còn trong cái sự cuộc sống này nó vô thường hơi vừa dứt việc đời cũng chấm dứt hết và cuộc sống vô thường khổ đau làm sao cho chúng ta không đến nổi phải thua cuộc hết là được rồi tức là chúng ta cũng có ăn cậu cũng có cái ăn cái mặt cũng có một cái insurance cũng có cái y tế cái bảo hiểm một cái căn bản là được rồi chứ còn bây giờ hỏi được sự an toàn được cái sự giàu có thì cũng chưa chắc à, tùy cái duyên rồi quý vị ở bên nước ngoài tức là là cái lương hưu hay là cái tiền trợ cấp thấy cái tiền bảo hiểm hiểm thật sự nó cũng là một cái điều cũng không dễ dàng có nhiều cái đồng tiền và để có nhiều cái cái thuận duyên để làm phước chúng tôi rất hiểu nhưng chúng ta làm theo khả năng của mình thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ làm được cũng như ở trong Việt Nam cũng vậy người có tiền người cũng không có tiền cũng ai cũng cũng giống như nhau từ cái duyên thì cái phước của mọi người ở nơi đâu cũng là do cái phương cái, cái duyên cái phước của mọi người mà nó tồn tại hay nó không tồn tại nó được hay, là không được thì tất cả đều là do cái duyên cái phước của từng người hiện hữu trong cái cõi vô thường trong cái cuộc đời này và rồi tất cả bởi vì tất cả chúng ta chết rồi cũng bỏ lại tất cả đem theo được cái gì ngoài ra cái chuyện thiện chuyện ác chuyện phước chuyện chuyện đó cái đó là cái chuyện tốt như vậy và cũng vậy chúng ta phải phải biết được chính cái vô minh hay phiền não này những cái tâm nó cản trở cho chính chúng ta và nhiều khi những cái niềm đau nỗi khổ cái vui cái buồn cái bực bội gì thôi bỏ qua để chúng ta đổi thay sống một cuộc, cuộc được cuộc sống mới cũng như ngày hôm nay mình đang bực bội thì ngày mai mình không bực bội nữa mình có những chuyện bực bội trong lòng bây giờ rồi chúng ta chúng ta nói ra rồi xong những ngày mai là chúng ta có những chuyện đó nó vui hay có thể những cái chuyện khác gì nhưng tất cả mà chuyện không chuyện vừa lòng chúng ta biết chuyện vừa lòng chuyện không vừa lòng cũng biết chuyện không vừa lòng nhưng rồi tất cả đều đều sẽ qua đi hãy buông bỏ tất cả đời sống này là một đời sống nó tạm bỡ thế giới nó là vô thường cuộc đời là vô thường nó vô sở hữu ra đi bỏ tất cả tất nhiên chúng ta làm như thế nào đó mà lợi cho người lợi cho mình và đặc biệt đừng để chấp thủ quá đáng đừng để vô minh đừng để chạy theo cái miếng màu chạy theo rồi chúng ta không có lối về không có đường đi không có sự kiểm soát và như thế rất là nguy hiểm nó rất là khổ đau bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy là ác pháp á, nó làm cho chúng ta lăn trôi sinh tử đau khổ từ đời này đời sau chính là do hành động của mình mano ma tham ma mano siddha mano maya Manasake Duthena Phasitiva Karotiva Tato Nang Dukkha Mang Quê Tí Chakka Ngoa Hato Bà Đăng Ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo tác nếu nói hay làm bằng hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau như bánh xe lăn theo con vật kéo xe cha gia qua qua hà tô ba đăng như như bóng không rời hình khi mà ý dẫn đầu làm các việc thiền làm các việc lành thì nó sẽ như bóng không rời hình những như vậy. Và rồi cuộc đời này, tất cả, nếu như chúng ta tu, chúng ta không hiểu, thì chính là do vô minh. Vô minh nó là một vết nhơ khủng khiếp, nó là một tổng đài, nó chứa đựng. Nó ở chỗ đó nó sẽ là một một cái cái cái cái cái một cái nơi mà nó chứa và nó chỉ huy chỉ huy toàn bộ tất cả những những cái phiền não bởi vì cái vô minh cuối cùng trừ được cái vô minh thì vô minh không có mặt thì mới minh sanh minh sanh thì vô minh diệt mà minh sanh thì thì cái gì sanh đã tận phạm hạnh đã thành việc nên làm đã làm sau đời sống này không còn cái đời sống sau và cũng như khi minh có mặt thì kính thưa quý vị thì toàn bộ khổ quẩn tức khi vô minh có mặt thì tha mái được được chặn đứng vô minh có mặt thì sanh hữu không có bởi vì vô minh không có thì làm sao mà dẫn cho cho các hành động của thiện ác hay hoặc hoặc là các cái cái cái cái cái cái cái sự tu tập để sanh về các cái cõi thiền sắc giới và vô sắc giới và chính vì không có vô minh này cho nên không có hành hành không có mặt thì làm sao mà dẫn đi cho thức tái sanh được mà thức tái sanh không có thì không có xúc không có thọ không có thọ không có ái không có thủ không có hữu không có hữu thì không có già chết sầu bi khổ não không có đời này và không có đời sau cho nên chúng ta nói cái sự cái sự phiền não tức là diệt tận vô minh là phiền não thế nào khi chấm dứt khi chấm dứt đạo đế được đạo đế được cái gì được hiểu biết tập đế được diệt trừ diệt đế được thành thụ và đạo đế được tu tập thì ngày đó tất cả chúng ta sẽ không còn cái sanh tử lăn trôi khổ đau trong cuộc đời này nữa là như thế cho nên bài pháp có của kinh hôm nay dạy rằng cái sự tà hạnh là vết nhơ của người của người nữ nữ nhân bỏng sẻn keo kiệt hối tiếc nó làm mất đi cái giá trị của người thí của người cho ác pháp đó là một, vòng vết nhơ chính là do vô minh bao bọc cho chúng sinh khổ đau ở đời này cũng như ở đời sau là như vậy cho nên chúng ta cẩn trọng khi làm khi làm các việc việc thiện chúng ta nhớ có cái tâm dứt khoát và chúng ta hãy nhớ vô minh lúc nào nó cũng là nó cũng là một cái kẻ thù nguy hiểm nhất đối với chính chúng ta để nó dẫn cho tham cho sân cho chúng ta no quá mất khôn giận no quá mất con giận quá mất khôn lại như thế và kính bạch quý ngài kính thưa toàn thể quý vị xin có điều, điều trình bày câu pháp cú số 242 là như vậy nếu có điều gì sẽ tất kính ngưỡng mong vì chưa tôn đức tăng ni quý tu nữ cũng chưa phật tử quan hỷ cho kính chấm dứt thời gian tiếp nơi đây trước khi dứt lời kính dân và phật lành để đức trời để thích tứ đại thiên vương các vị chư thiên hữu đi chánh pháp nhất là các vị chư thần chư thiên các vị chân linh giác linh ký linh và tại chùa Vũ Đức, chùa Quảng Nghiêm cũng như tất cả nơi tư gia của Vi mong cho tất cả được an lạc, được tấn hóa và đặc biệt xin hướng nguyện đến các bậc thầy tổ, các vị thân ban quý tổ của chúng tôi quý vị mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, mong tất cả chúng ta được tu hành tốt đẹp ở hiện tại cũng như ở kiếp đây sinh nam mô bổn thầy nam mô tham ma dạ nam mô sang ca dạ chúng tôi cũng hơi cái tiếng nó hơi nặng quá đó quý vị thông cảm xin kính thỉnh sớm nam mô phật và số sa thú lành thai chúng con kính tri ân thượng tọa tệ quyền đã giảng bài học số 242 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích và chúng con kính tri ân tọa tệ quyền Và dạ, con kính thỉnh thương tọa minh hạnh chúc phúc cho lung chúng con được đồng nguyện phước báo Và dạ, con kính dân mít đến thượng tọa minh hạnh và dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo và dạ, con kính nhân mất đến thượng tọa minh hạnh Bhagavato Sapa Mangalang Rakhantu Sapade Vatapa Buddha Nuphavena Sada Sati Bhavantu Te Bhagavato Sapa Mangalang Rakhantu Sapade Vatapa Hamma Nuphavena Sada Sati Bhavantu Te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 và dạ, sa thú sa thú lành thai chúng con kính tri ân tọa minh hạnh thượng tọa tệ quyền cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng gia đề mata santi vi ha ra wa si ni thu pe ga de bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na phá quan tu vô chi ta sót thiên ca rọn tê tha vi hà ra măng đa đề, thề ra cha mát cha na wa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra <clears throat> สัปปานาปูตาสุขีตาปวัน